Ok hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá này nhá. Đấy thì cái kênh tiếng bóng đá là cái kênh mà tiếng vừa mới lập không được bao lâu hết nên chưa có được đề xuất từ YouTube. Anh em có thể tìm đến cái kênh này của tiếng bằng cái cách là gõ cái tên kênh à, tên miền này tiếng bóng đá lên cái thanh à, công cụ tìm kiếm này. Anh em gõ là tiếng bóng đá 68 đi liên tiếp công cách là sẽ tìm ra được cái kênh của tiếng nhá. Đấy à, còn cái trường hợp thứ hai là anh em vào kênh tiếng soi kèo và tìm vào cái phần kênh sẽ thấy được đề xuất cái kênh mới tiếng bóng đá của tiếng đấy thì anh em nhớ ấn đăng ký và, và đừng à, anh em nhớ ấn đăng ký để để cho tiếng uh, à, à, có đợi thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video nhận định các trận đấu sắp tới cho anh em đặc biệt là cái kênh tiếng số kèo này đã sắp đạt đến cái mức là một ca sub đấy anh em cứ để một lượt follow cho tiếng đi nó miễn phí mà đúng không anh em đó cho tiếng có thêm nhiều động lực để làm tiếp cái video cho anh em nhé ok thì quay lại với cái video này thì uh, tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có 8 trận đấu tại cúp C2 được diễn ra này. Đấy, có 4 trận diễn ra vào lúc 0 giờ 45 và 4 cặp đấu diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng. Đấy thì ờ, thì cái trận đấu giữa Real Betis với MU, trận đấu giữa Feyenoord với Juventus với trận đấu giữa Arsenal với Botin thì ba cái trận đấu này Tiến đã lên video nhận định xong cho anh em và đã lên mã kèo cho anh em tham khảo rồi. Anh em có thể vào cái kênh Tiến số kèo để xem các mã kèo này nhé. Ok thì à, tiếp theo trong cái video này Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Real Sociedad với Roma Thì cái trận này cũng thuộc cúp C2 châu Âu được diễn vào lúc 3 giờ <coughs> Đây anh em, cái trận này được diễn vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai Thì uh, trước khi mà đến với cái tỷ lệ kèo của trận đấu này Thì anh em hãy uh, trước khi mà đến với tỷ lệ kèo mà Tiến đã chọn cho anh em tham khảo ấy Thì anh em hãy hãy cùng Tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đó đưa ra nhá Đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo là Real Sociedad chủ nhà chấp đổi khách với mức chấp là nửa trái 0.25 rồi nửa một đấy rồi tài xỉu cũng có từ hai hòa 2.25 1.25 rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn ngoài ra còn có mã kèo ờ, tỷ số kèo hiệp 1 rồi kèo ờ, chấp này nọ các kiểu nhiều lắm nha anh em đấy nhưng mà uh, uh, có nhiều anh em tiếng muốn tâm sự với anh em tí nhé có nhiều anh em hỏi tiếng là là uh, các mã kèo mà tiến cho trên youtube là tham khảo vậy mà hai tiếng hay nói là các mã kèo mà tiến cho trong nhóm là các mã kèo chuẩn ấy thì thì nó có chuẩn là không hay là vào nhóm của tiến thì có tốn phí tốn lọc gì không đấy thì tiến muốn chia sẻ với anh em ha tiến đã nói nhiều lần rồi để vào nhóm của tiến thì tất cả hoàn toàn là miễn phí luôn tiến sẽ không thu một cái đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đó anh em nhớ nha không thu phí lọc lá gì hết mà chỉ cần hai cái điều kiện để cho những anh em ờ, có thể vào được cái nhóm ờ, cũng như là đầu tư chung với tiến thôi để bước cùng với tiến ngăn chặn đường phía trước thì hai cái điều kiện là thứ nhất anh em phải có một cái số vốn ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó anh em nhớ nhé với cái số vốn một hai củ trở lên thì tiếng mới đưa anh em vào nhóm ok cho anh em còn anh em cầm vài trăm vào mà xin vào nhóm thì thì tiếng nói thẳng là anh em đừng có nhắn tin làm gì tiếng sẽ không cho anh em vào nhá đấy anh em đừng có nghĩ cái việc mà cầm vài trăm vào là là sẽ ăn lên vài củ vài chục củ không có đâu anh em đấy rồi rồi cầm vài trăm vào có người xin vào nhóm để lấy cái hóa kèo để đánh bên ngoài qua đầu qua cò nữa đó thì tốt nhất là anh em đừng có liên hệ với tiếng làm gì nếu như mà anh em không không có đủ số 4 một hai cũ đó vì chơi bánh bóng thì cái số 4 một hai cũ nó không có tới đâu anh em người ta chơi năm mười rồi rồi hai mươi mấy chục cũ cái trăm chưa nói gì nữa đúng không với cái số 4 đó mình mới có thể vào được nhiều mã kèo cũng như là uh, gỡ gạt lại các mã kèo mà mình đã thua mình đã gãy đấy đúng không còn anh em mà đã có số 4 một hai cũ thì ít ra tiếng cũng gán để mà đưa ra các mã kèo mà chuẩn nè à, chuẩn ở đây là là một ở một cái tỷ lệ nào đó thôi khi mà tiến sôi kỹ các thông tin về các đội bóng cũng như là về cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào chấn thương rồi chơi với sơ đồ gì rồi rồi à, à, đội hình này có công hay là thủ chơi ra sao tiếng phải sôi rất kỹ mới đưa lên nhóm những mã kèo đó cho anh em chơi đấy anh em nhớ nhá thì anh em có số 4 ngoại cũ đi Tiến sẽ cho anh em các mã kèo cũng như là kèo này hoặc là kèo gốc kèo thẻ Tiến sẽ bắt anh em dần lại các mã kèo tỷ số này nọ cái kiểu đó anh em chơi như vậy thì thì mới có lãi đúng không anh em chứ anh em chơi mà chơi chơi chỉ thấy đội nào kèo trên rồi anh em vào thấy đội nào mạnh nên anh em thích nên anh em vào chơi như vậy thì chơi theo kiểu hên xui rồi chơi 50 50 rồi nó chơi như vậy thì làm cái gì có lãi đúng không anh em đó <clears throat> thì nói thật ra thì tóm lại ấy những anh em nào mà đang thua tha xa bờ mà thật sự mà muốn ờ, đi cùng Tiến ở chặng đường phía trước cũng như là muốn gỡ gạt lại từ từ thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái Telegram hoặc là cái Zalo à, Tiến đợi phía dưới góc màn hình trong cái video này đây số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao Tiến đấy thì anh em cứ liên hệ đi chỉ cần đạt hai cái điều kiện mà Tiến vừa mới nói có số vốn ít nhất là một hai củ trở lên thứ hai là chơi cùng trang với Tiến đó thì anh em cứ liên hệ thì Tiến sẽ hỗ trợ anh em và đưa anh em vào nhóm à, mà quên thêm một việc nữa là nếu mà anh em chơi cùng trang với Tiến thì bắt buộc các anh em phải có một cái ờ, số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển tiền online chuyển khoản online đến em đó ờ, gọi tắt là internet banking đi đó anh em phải có xài những cái ứng dụng đó thì anh em mới có thể uh, chơi cùng tiếng mới có thể lên cái trang để tạo tài khoản chơi chung với tiếng ok cho anh em anh em nhớ nha đấy thì uh, quay lại với cái trận đấu này quay lại với cái tỷ lệ kèo nhà cái thì tiếng vừa mới cho anh em xem qua tỷ lệ kèo chấp cũng như tỷ kèo tài xỉu cả trận rồi thì đây tiếp theo đây anh em có thể thấy này về mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ phạt hiện tại thì mã kèo thẻ phạt do trận đấu này quá sớm nên chưa có mã kèo thẻ phạt nha anh em nhưng mà kèo phạt góc thì nhà cái đã đưa ra rồi đây ở trận đấu này nhà gốc đã đưa nhà cái đã đưa ra kèo phạt góc là Real Sociedad chấp Roma với mức chấp là 1.5 góc kèo góc nha anh em còn tài xỉu góc cả chặn ở cái cuộc đối đầu này là 8.5 cả chặn đấy và hiệp 1 kèo góc là Real Sociedad chủ nhà chấp đổi khách với mức là nửa một góc và bốn hòa cho mức uh, ờ, tại góc uh, ờ, tài xỉu góc cả chặn trong cái hiệp 1 đấy thì với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như là nhận định về cái cuộc đối đầu của hai đội bóng này nhá đây thì trước tiên anh em xem này à, cái thằng Real Sociedad sẽ có cái đội hình ra sân chữ ký dự kiến là 4321 đây thì Real Sociedad ra sân với đội hình dự kiến 4321 và cái tiền đạo mà mà à, tiền đạo mà cấm cao nhất của cái đội bóng này đó chính là uh, ờ, short loss đấy thì cái tiền đạo mang áo số 19 này đang có phong độ cũng khá là tốt uh, khi mà thi đấu tại Real Sociedad nha anh em đó còn về đội khách là là à, Roma cũng sẽ ra sân với sơ đồ là 3421 và cái tiền đạo cấm cao nhất của Roma đó chính là Baraham Ờ, và hai cái à, à, tiền vệ công phía sau đó chính là Dybala và Sarabi thì đây, anh em có thể thấy là dạo gần đây cái thằng à, Abraham này thi đấu khá là tệ đó tuy là có rất nhiều cơ hội từ động đội tạo ra nhưng mà Abraham thi đấu không được tốt cho lắm anh em nhớ nhá đấy nhưng mà so về hai cái đội hình này thì tiến chỉ nói sơ qua thôi vì vì chắc chắn là trước giờ bóng lăn chắc chắn là cái đội hình này sẽ có sự thay đổi rất là nhiều vì hiện tại là do cái nhận định của nhà cái cũng như là do các chuyên gia trên cái trang này đó người ta đưa ra cái đội, hình dự kiến để cho anh em tham khảo mà thôi anh em nhớ nhá đấy <coughs> thì trước khi mà cho anh em xem một đội anh em cũng có thể xem qua về cái cái uh, tình hình chấn thương cái đội bóng này đó cái thằng chủ nhà Real Sociedad chấn thương tới ba thằng uh, ờ, Saudit nè đó rồi đấy rồi Elutondo này đó rồi Moelan này có còn bên đội khách Roma thì cũng chấn thương đến năm cầu thủ luôn thì những cái thông tin này tiếng nói một lần nữa chỉ là những cái dự kiến thôi nha anh em đó hoặc có thể là trước giờ bóng lăn thì các đội thủ này dạng như là có thể thi đấu trở lại thì à, sẽ được tung ra sân mà thôi đây chỉ là dự kiến tham khảo mà thôi nó còn xét về phong độ thì anh em có thể thấy này ở trận lượt đi vừa rồi trên sân nhà của Roma thì à, Real Sociedad đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Roma đây thì anh em thấy này <clears throat> ở trận lượt đi thì à, Goma đã giành chiến thắng ngay trên sân nhà hay không? trước cái thằng Real Sociedad và cái uh, kiểm soát bóng ở trận đấu này thì Real Sociedad đội khách hoàn toàn nắm về cái lợi thế kiểm soát anh em với 60% so với 40% của đội chủ nhà đó và cùng có chung được 9 pha dứt điểm chúng 9 pha dứt điểm à, về khung thành đối phương đó nhưng mà cái thành quả mang lại thì đang có lợi thế dành cho cái thằng Goma khi mà có được hai bàn thắng đấy và anh em thấy cái trận đấu này xuất hiện cũng rất là nhiều cái thẻ vàng này đó cái thẻ vàng mã, mã kèo thẻ vàng trận đấu này là 4.5 và trận đấu này có tổng là 6 thẻ vàng thì cũng cũng đã về mã kèo à, tài thẻ trận đấu này đấy còn về kèo gốc thì chỉ có 8 góc thôi đó về cái mã kèo gốc thì trận đấu này hình như góc là 8.5 đấy anh em đó thì mã kèo gốc về 8.5 thì mã ở à, trận đấu này đã về xỉu góc và về tài thẻ anh em nhớ nhá <coughs> thì đây là những cái thông tin sơ qua về cái trận à, lượt đi của hai đội thôi và quay lại với cái phong độ của hai đội anh em có thể xem này cái thằng Real Sociedad thì cái dạo gần đây thi đấu rất là tệ luôn trước khi mà bước vào cái trận đấu với cái thằng Roma ở lượt đi thì Real Sociedad cũng trải qua 3 trận liên tiếp không biết 10 chiến thắng với hai hòa và một thất bại tại La Liga đấy và gần đây nhất thì, thì Real Sociedad lại tiếp tục bị ờ, Monaca cầm hòa ngay trên sân nhà Monaca với tỷ số một đều cả trận đó còn về đội khách Roma thì ờ, Roma sau khi mà trải qua cái trận thắng 2-0 trước Real Sociedad thì Roma cũng đã phải nhận một cái thất bại mới đây nhất trước cái thành Sassuolo với tỷ số là 3-4. Đó thì anh Tiến sẽ cho anh em xem qua về trận đấu này. Đang cho cái thằng à, đang cho cái thằng Roma là là phải à, nhận à, hai cái bàn thua sớm từ đầu trận và gỡ ngoài ở phút 26 này và kết quả là hai đều đến phút 26 nhưng đến cuối hiệp 1 thì thì uh, uh, cái cầu thủ của uh, Goma cầu thủ của Roma tiền đã cái cái hậu vệ mang áo số 24 phải dính một chiếc thẻ đỏ đó và làm cho đã khiến cho Roma phải bị phạt một quả bên trực tiếp đó và và uh, à, uh, à, Berretti đã hoàn thành được cái quả bên này và dẫn trước 3-1 dành cho uh, Sassuolo ngay trong hiệp 1 đấy nhưng mà qua qua hiệp 2 anh em có thấy với 10 người trên sân thôi nhưng mà Roma vẫn xuất sắc ghi được thêm hai bàn thắng nhưng đáng tiếc cho Roma là uh, Real so uh, ờ, đáng tiếc cho Roma là Sassuolo vẫn có được thêm một bàn thắng và kết cái trận đấu này đã kết thúc với tỷ số là 3-4 dành cho uh, Sassuolo đó và Roma phải nhận uh, một thất bại trên sân nhà với uh, thất uh, cũng tất cả cũng bởi vì một chiếc thẻ đỏ của cái uh, Ờ, hậu vệ mang áo số 24 lên em chứ cái ờ, phong độ của Roma thi đấu trên sân nhà mùa giải này cũng phải nói là rất là tốt luôn đấy nhưng mà hơi đen cho Roma trận đấu này nhé anh em đấy còn quay lại với ờ, những gì mà Tiến đã phân tích vừa rồi thì thì với cùng với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thì ở trận đấu này cũng như là anh em thấy này ở trận lượt đi ở trận lượt đi thì cái thằng Roma cũng đã dẫn trước Real Sociedad với tỷ số 2-0 nên chắc chắn ở trận lượt về này à, thì Goma sẽ không có bung quá sức trong cái trận đấu này đó và sẽ chơi với cái đội hình mà dạng như thủ đó anh em giữ nguyên tỷ số hoặc là thua tối thiểu một bàn thôi Goma vẫn là cái đội đi giành vé đi tiếp đấy nên nhà cái đã đánh giá Real Sociedad đội chủ nhà trận đấu này với cái mức là ở kèo trên và chấp ngược đội khách luôn đó nhưng mà về mã kèo này thật sự là rất là khó chơi nha anh em đấy tiến sẽ không khuyến khích anh em chơi cái mã kèo chấp cũng như là cái mã kèo tài xỉu đó thay vì chơi mã kèo này tiến sẽ khuyến khích cho anh em vào cái mã kèo tài thẻ tài phải gốc đó nhưng mà hiện tại thì cái mã kèo tài thẻ vẫn chưa có nên trước tiên à, tiến sẽ cho anh em làm cái mã kèo gốc trước đây anh em cứ vào cho tiến cái mã kèo gốc nha anh em cứ vào cho tiến cái mã kèo gốc đây <coughs> đó anh em nhớ nhá anh em vào cho tiến cái mã kèo tài gốc 8.5 cả chặn Real Sociedad với Roma thì anh em chỉ vào duy nhất một cái mã kèo này thôi còn riêng cái mã kèo thẻ thì trước giờ bóng lăn có mã kèo thì tiến sẽ soi kỹ lại các mã kèo đó tiến sẽ đẩy riêng trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó vì sao mà tiến chọn cái kèo góc này dù biết là ở trận lượt đi hai đội chỉ có 8 góc thôi chỉ có tổng cộng 8 góc thôi đấy nhưng mà ở trận lượt về này khi mà Goma đang dẫn trước cái thằng Real Sociedad 2-0 và Real Sociedad sẽ thi đấu với một cái thế trận là quyết tâm phải thắng với Goma phải thắng cách biệt từ hai bàn trở lên đấy còn Goma thì sẽ thiên về thủ phòng ngự tấn công ở trận đấu này với một cái thế mà vừa tấn công uh, uh, tấn công hoàn toàn của Real Sociedad cũng như là cái thế ờ, phòng ngự phản công của Roma sẽ rất dễ dẫn dễ, dễ dẫn đến những cái quả phản góc đấy và tiếng dự đoán là cái trận đấu này có hơn 10 góc luôn đấy có hơn 10 góc luôn nha anh em cho nên anh em vào cái mã tài góc 8.5 là cái mã mà an toàn nhất đó thì anh em thấy nhận định của tiếng cũng như là cái những cái phân tích của tiếng mà hợp lý mà trùng máu với anh em anh em cứ vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn trước giờ bóng lăn khi mà có những cái gì thay đổi ấy thì thì tiến sẽ trực tiếp đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em sửa cho anh em theo liền đó ok nha anh em còn những anh em nào mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước cũng như là à, đầu tư một cách hiệu quả nhất vào bộ môn banh bóng này thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram tiến để dưới phía dưới màn hình ở trong cái video này đấy ok thì cái video này cũng dài tiến cũng xin kết thúc cái video này tại đây nhé anh em thì à, <coughs> anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm nếu như anh em đã đạt hai cái yêu cầu mà tiến đưa ra đấy và anh em cũng đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là kênh ờ, tiếng bóng đá nhé à, và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới và cũng như là cái mã kèo mà anh em đã đầu tư ở hiện tại